À vâng. Đó, đi xe à, bay. Cháu đi học hả bác? Yeah. Dạ. À đây ạ. À à, à. à vâng vâng vâng. Vâng. Xin kính chào quý cô bác chị cùng toàn thể mọi người. À, tiếp tục quay trở lại nội dung buổi sáng ngày hôm nay của Giang. Hiện tại thì à, như ờ, các bạn anh chị cũng toàn thể mọi người là biết rồi thì ờ, tiết là đang bắt đầu là lại mưa bui rồi như hôm ờ, kia thì đang có về trên quê để xem cái tình hình uh, làm nhà cháu ra chặn và nhà sáu mẹ con đấy thì Giang cũng không thể ở trên này để giám sát bà con làm được thì có một đoạn đường thì Giang có bàn giao lại cho các anh trưởng bản trưởng thôn và tất cả bà con ở trên này là tự quản và tự làm một đoạn sau đó thì mình ờ, tiếp tục quay trở lại thì tối hôm qua mình ờ, ngủ ở trên này thì ờ, không sao cả nhưng mà đến gần sáng thì bắt đầu là trời mưa rất là nặng hạt và cho đến hiện tại bây giờ thì vẫn còn đang mưa bụi này các anh chị này thời tiết rất là khó khăn để mà có thể là ủng hộ bà con làm cái con đường này đâm ra hôm nay thì mình xin thông báo tới uh, thứ ba chị cùng toàn thể mọi người biết uh, tin nó hơi buồn là như vậy để con đường lại phải hoãn lại một thời gian trong nắng thì mình mới đi làm được với lại là ờ, khi hôm qua mình lên thì bà con lại mình hỏi là mọi người đi vào rừng hết rồi nhất là công việc chính của mọi người trên này Người ta vào rừng là người ta làm cái cây ờ, sấy cái cây thảo quả ấy Đấy đã trồng cái ờ, cây thảo quả và người ta sấy để mang đi bán Đấy là cái thu nhập kinh tế cũng là của bà con Mà đi khá là xa luôn Và bản thân Giang thì cũng muốn là đi trải nghiệm để xem là rừng thảo quả ờ, ờ, bà con trồng như thế nào và cách bà con sấy như thế nào ấy thì có thể ghi hình lại cho quý cô bác chị cùng toàn thể mọi người biết nhưng mà do là mình cũng chưa có thời gian để đi và đi khá là xa luôn đấy nếu mà mình đi ờ, vào tận chỗ cái thảo quả thì nó phải mất khoảng 3 4 tiếng đi bộ. Wow, quý cô bác anh chị ạ, khá là xa luôn. Như quý cô bác anh chị có thể thấy đằng sau Giang ở trên con đường này thì mình đang đi là cái, cái đoạn mà nó xuống dốc này trước mình có bảo bà con là đổ trước ờ, sau này cái đoạn giữa thì mình lại tiếp tục đổ và con đường tấm lòng vàng này thì ờ, còn khá là dài luôn nhé các bạn anh chị nhé nên là rằng ờ, cũng hy vọng rằng các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người là hãy cùng chung tay chung sức để giúp cho bà con có một con đường đi nó tốt hơn để sau này các cháu đi học đi lại nó cũng dễ dàng hơn bao nhiêu năm nay rồi con đường mọi người đi đường đất là ấy rồi rất là vất vả rồi và ra cũng nhận được một cái tin ờ, mừng hôm qua là có một chị nữa cũng ờ, đã gửi uh, cho con đường tấm lòng vàng thêm một triệu đồng nữa đấy đấy cái đoạn mà trước mà mình uh, về uh, ấy gửi lại cho bà con hầu như là cái gần như cái đoạn này ba anh chị nhá Đấy, hiện tại thì ờ, mưa là mình có bê tông mình đi được rồi Đấy, rất là ấy luôn Ở những chỗ đoạn bà con này là làm ờ, rất là tốt đây mình bảo là rồi mình về mình bàn giao cho bà con làm thì ờ, mình bảo cũng không cần phải ấy đâu láng mịn nữa cho mình đỡ phải kẻ vạch ba anh chị ạ đây những cái chỗ mà mình làm nó sần sần sùi sùi này một chút để có thể nó bám bánh hơn đấy mình thấy là bà con độ cũng, cũng khá là tốt là đẹp à, hôm là mình xuống ờ, đoạn này là cũng gần xong đến ngã ba rồi cái đoạn dốc này thì mình cần đổ dày này hôm mình bảo bà con này đổ cao hết chỉ ấy này cái ván này luôn cái này là 12 cm nha các bạn chị nhé chứ mình ờ, có bảo bà con làm cái cốt pha này nó cao lên Ồ cái này là chỗ này là chắc Đây là ờ, chưa khô và con dẫm chân ở đây Vết chân này Nhiều đoạn là hầu như là có vết chân mà còn dẫm vào Đó Đây đoạn này khá là dài luôn nhá Ba anh chị nhá Đây mình à... Ờ, Đấy đoạn này lên dốc này của ba anh chị nhá Đấy còn về à, phía đằng bên này thì à, đến ngã ba rồi một à, đoạn nữa thôi khoảng tầm 10 mét nữa là hết đến ngã ba này và anh chị nhé đây chỉ rơi khoảng 10 mét nữa thôi thì đến ngã ba này rồi đó bà Giang chỉ làm đến ngã ba này thôi nhé quý cô anh chị nhé đây ngã ba này là có một con đường nhánh này rẽ sang bên uh, bên này là à, bên nhà trưởng thôn ở này à, còn à, con đường này là con đường à, chính trục chính để lên bản lên điểm trường học nên là mình làm cái điểm này và đến ngã ba từ ngã ba này mình sẽ làm lên Đấy, lên trên đỉnh kia lên trên đỉnh kia Đấy, sau đó thì cái đoạn này từ cái đoạn ngã ba này đi ấy thì là nhà nước sẽ làm đến đây nha, các anh chị nha trong thời gian tới nữa thôi một vài ngày nữa nhà nước sẽ làm đến đây khi mình có hỏi nhà nước người ta chỉ làm được đến đây thôi và cái đoạn nhà nước làm thì là dân đóng góp 30% và nhà nước là 70% đó sau đó thì à, Giang có hỏi là có làm đến đấy nữa thì mình bắt đầu mình mới à, nối con đường đấy là từ đây mình sẽ nối con đường này lên đến bản đấy lên đúng cái điểm trường mà các cháu đi học và tập trung là bà con ở trên bản còn phía bên này nhánh này là đi vào nhà trưởng thôn thì cũng khá là xa luôn sâu húm từ trong phía đằng trong kia mà cũng bác chị ạ phía nằm nằm phía đằng trong kia rất là sâu luôn đấy đi bốn nhánh mà cái ấy nên là giang chỉ đổ cái trục chính này thôi thì à, từ đây lên trên à, đúng cái điểm kia thì mình cũng chưa đo chính xác nó khoảng bao nhiêu nhưng mà hôm mà mình có đi xe máy mình chỉ mình xem cái, cái công tơ mét đấy thì đã lên 650 <laughs> mét rồi gần gần 700 mét Đấy, một cái ờ, đoạn đường khá là xa và từ cái điểm trường nữa mình đợt hai nếu còn mình tiếp tục mình muốn kêu gọi để đổ lên đến cái đầu bản điểm cao nhất của cái bản này khá là xa đấy chú ba chị ạ đấy và có nhiều các ba anh chị ờ, có hỏi Giang là làm như này thì uh, chắc chắn là rất là tốn và những cái đoạn cầu này này anh chị này đây đoạn này nhá đấy là mình phải làm cái thoát nước cho nó tốt vào ở cái chỗ này thì mình cũng đã mua sắt và bà con là mua sắt thép đấy về mình uh, đổ thành một cái cầu đi qua luôn đó cái này ở dưới này là có sắt thép hết đấy của ba chị nhá dưới cái này này đó nó chắc đây mình thành một cái cầu nối luôn đấy hiện tại thì ờ, đường đã đi ok rồi đấy mọi người đi lại là rất thuận tiện rồi bà con thì nó không uh, lo gió mưa trơn trượt nữa và có lẽ là mình phải hoãn lại một hai hôm nữa dừng để khi là có nắng mình lại tiếp tục đổ con đường này cho bà con đi lại và hoàn thành xong cái đoạn giai đoạn 1 thì lại tiếp tục mình ờ, xem để triển khai cái giai đoạn 2 nếu mà thời tiết mà thuận lợi Trong vòng khoảng 3 ngày nữa thôi Đấy 3-4 ngày nữa là là, là là Cái đoạn này đoạn 1 là Giang sẽ làm xong rồi Nếu mà nó nắng hẳn đấy Làm gì cái hiệu quả nó nhanh hơn Do bà con là cũng muốn là có con đường đi nhanh ấy Đấy để đi lại nó dễ dàng Nên là lúc mưa nhỏ thì bà con cũng muốn làm Đấy đoạn 2 thì cũng khoảng à, để vào sâu hết hẳn thì nó phải rơi vào một cây nữa Nên trước mình là tính là khoảng một cây rưỡi đấy Tại vì nếu mà tính theo đường chim bay ấy Nó lên thẳng thì nó rất là gần nhưng mà Ê, ờ, Bà con ở trên bản này <laughs> Các bạn chỉ nhìn thấy là cứ đi Men quả đồi nó vòng lên vòng lại như này này Đấy Đấy rất là là là, là xa luôn đấy thì uh, có lẽ là video Giang thì cũng cũng uh, nói lại cho các ba anh chị cùng toàn thể mọi người thông báo biết được là cái con đường nó phải tạm hoãn lại một thời gian là vì lý do là như vậy là mưa thì không thể <laughs> làm được với lại là thực sự là mình cũng uh, thương bà con nhất là mưa gió thì nó ốm đau ra không có thuốc thang như này rất là khổ đấy trạm xá bệnh viện thì xa nên là mình muốn bà con nghỉ ngơi đợi khi nào trời nắng thì mình làm và thời gian này thì bà con đang gặt cái mùa lũ vàng nữa đấy ở bên uh, kia cái đồi mâm xôi kia thì các anh chị biết rồi mùa lũ vàng này khá là đẹp đó mọi người thời gian này lên thi nhau chụp ảnh rồi check in này hoặc có nhiếp ảnh ra rất là đông để lên săn những cái bức ảnh và làm sao là đẹp nhất đợi lúc hoàng hôn xuống này hay đợi lúc hoàng hôn mọc lên này Vâng, phải nói là riêng cái thời gian này mà ở trên đồi mâm xôi mù căng trải nó là đón cái du khách đến du lịch trong vòng ngoài nước khá là đông luôn các anh chị ạ. Rất là đông luôn đấy. Và cũng có tổ chức là nhảy dù này, lượn này, rồi là trực thăng này, bay trên mùa vàng này. Đấy, cháu đi học đưa con đi học à ừ. Đấy thì đi rất là vất vả đoạn đường đất này một à, ấy nữa thôi mà hy vọng là trong thời gian tới thì à, thời tiết sẽ ủng hộ cho bà con và lúc này phụ thuộc vào cái à, điều kiện bà con là có đi gặt nữa hay không nữa cơ đấy bà con mùa này lúa nó đang chín vàng không đi gặt là không được nắng lên là bà con hay tranh thủ đi gặt ngay lắm nên để tìm người đổ đường rất là khó thì à, có lẽ là Giang cũng à, xin phép với anh chị là cùng toàn thể mọi người thời gian tới thì à, Giang sẽ cố gắng là đi à, quay những cái, cánh à, thử động bậc thang hoặc những cái mùa gặt mà bà con đi gặt như thế nào và họ cách họ đập lúa ở trên này ra làm sao và văn hóa phong tục quán ở trên này bà con sống như thế nào và sinh hoạt ra làm sao lấy Giang cũng muốn là ghi hình lại và truyền tải cho các bạn anh chị cùng thường thêm mọi người là biết đấy thì mình sẽ cố gắng là làm thế nào để rằng sẽ ghi hình lại các bạn anh chị là mình thể mọi người là biết nhé thì, uh, có lẽ là cái video ngày hôm nay thì Giang xin phép được khép lại ở đây thì uh, Giang xin chúc các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ hạnh phúc và tràn đầy năng lượng và luôn luôn thành công, gặp nhiều may mắn, thành công hơn trong cuộc sống nhé. À, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người ở video tiếp theo.